là điểm đỉnh cao nhất của bản Háng Trắng Lư thì à, bà con cũng đã dỡ hết cốt pha và mình bảo bà con lấp à, đất à, hai bên đường để giữ cái bê tông cho nó chắc hơn đấy thì à, cái rãnh này thì Giang cũng bảo bà con làm cái rãnh khoảng tầm 20 cm và sâu 20 cm à, để sau này mùa mưa bão lũ thì nước nó không bị ăn xói mòn vào cái cái à, con đường của bà con. Và từ vị trí này thì Giang muốn chia sẻ với các anh chị là chạy sang bên tay trái mà Giang đang chỉ của các anh chị này vào trong cái bảng phía bên trong kia kìa Đấy, xa xa bên kia của bác anh chị nhá là có 23 hộ dân ở phía đằng à, bên trong kia rất là khó khăn trong đó là không có điện không có sóng điện thoại và cuộc sống của bà con trong đó có 23 hộ dân ấy, của bản hàng trắng lừa rất là vất vả luôn và đường từ vị trí này vào trong đó là hai cây số nữa cơ mà cũng đi toàn đường đất với đá thôi và có một cái suối đầu tiên là đi qua trước Hà Giang có kêu gọi có ba chị mạnh thường quân đã xem được và muốn ủng hộ bà con để làm cái cầu ấy thì trong thời gian tới là giang sẽ cố gắng làm hoàn thành con đường này mình sẽ chuyển sang làm cái cầu và từ vị vị trí bên này bên à, bên à, tây à, phải của giang này là cũng có 23 hộ dân chạy con đường này vào cũng là đường đất hết mọi người đã thành một ngã tư ở đây thì cái con đường mà mình làm xuống cái điểm mà trường mầm non là mình đang nối tiếp giai đoạn uh, 2 này xuống giai đoạn 1 đấy thì xuống dưới đó là 500 m nữa các anh chị ạ thì trong à, một hai ngày tới này Giang sẽ cố gắng hoàn thành di chuyển là làm cầu giúp bà con Đây, như lúc trước mà Giang đã chia sẻ của anh chị có thể nhìn xa xa phía bên kia vào trong kia là hai cây số là có 23 hộ là vất vả nhất ở trong đó của anh chị ạ là không điện không sóng không có gì luôn đấy Thế nữa mà Giang rảnh xong đường thì mình sẽ cố gắng là làm cầu và mình vào mình ghi hình các anh chị cùng, cùng xem cùng biết nhé Đấy, bà con hiện tại đang đang đang đổ đến vị trí này rồi như cái video trước thì à, Giang có chia sẻ cũng ba anh chị ở hỏi tại sao lại làm cái căn nhà mà nó gần cái đường ấy cái vực nó rất là nguy hiểm thì bản thân là Giang cũng bảo rồi cái này là do cái nền nhà này của bà con hiện tại mọi người đang làm tại vì cái nhà cũ ngày trước là rách nát này, thì mọi người à, là muốn mở rộng ra ấy để làm cái nhà cho nó to cho nó ấy hơn đấy thì là mình mở vào đây thì mình cũng bảo bà con là làm móc thêm ít đất vào đây để có thể là mình làm nó rộng hơn một chút mình nhìn nó rất là nguy hiểm theo như giang nghĩ thì ông bảo bà con là thì nếu mà cái chủ nhà này làm như là mình nên phải cắm cái lan can lan can là mình làm cái gì đó để cho bà con đi lại nó đỡ nguy hiểm nhất là ban đêm ban ngày không sao ban đêm đi rất là nguy hiểm có thể mình rơi đây nó rất là sâu mà đấy mình phải à, có cái lan can con đường làm lan can là đỡ bớt nguy hiểm hơn mình sẽ cố gắng là trong vòng một hai ngày là mình sẽ cố gắng làm xong nối đoạn này để cho bà con đi lại nó dễ dàng hơn thuận tiện hơn dí sâu lắm chị em dí sâu để ngăn cách tách hẳn hai cái miếng ờ, bê tông 자자자 자자 giữ khó đi sáng ờ, ấy, đi bà con đổ được hơn 10 ờ, mét rồi đây và chị em à, phụ nữ là vừa đảo vừa xoa vừa lắp ghép bút pha nhìn xa xa kìa các anh chị nhìn thấy là cái à, điểm trường mầm non đấy à, đợt trước giai đoạn một đang làm đang đến nó thì à, khu dưới này thì à, chị em phụ nữ đang bắt đầu làm tạo con mặt bằng của con đường để nối ờ, vị trí này này ngày hôm nay cố gắng phấn đấu đến cái đoạn uh, kia các anh chị qua cái cột rồi kia một chút thì một buổi nữa là mình nối nốt đoạn kia vào đoạn đồng cua cua đấy đồng cua này mình sẽ làm rộng hơn một mét ờ, ba mét tư đấy đoạn nó nó thẳng thẳng ngắn mét hai rộng

Bình tĩnh, con tỏ tái chỗ rồi nè đây nhìn từ điểm trường của bác anh chị có thể nhìn thấy nhé. đợt trước một con đường của Giang làm đây này đó vẫn rất là chắc chắn luôn bà con hiện tại mọi người đang à, vất tiếp tục là chuyển vật liệu lên trên kia để điểm trên nhìn các anh chị có thể nhìn thấy chỗ đông đông người không anh bảo ông tôn cho các sửa nhá mà tôi bảo rồi ờ. đấy chỉ từ đoạn này nữa thôi lên ờ, đến chỗ bà con đang làm kia à, nối giai đoạn 2 mình nối giai đoạn 1 các anh chị tôi nhìn con đường bê tông rất là chắc nó chưa hỏng thế nào đâu nhé các anh chị nhé chưa bung chưa ấy luôn hiện tại đổ 3 tháng rồi vẫn vâng, làm một chút nữa thôi Đấy, tầm uh, hiện tại là 11 giờ 20 23 phút này để cho bà con nghỉ ăn cơm trưa mình lại tiếp tục Đấy, cái giai đoạn 1 thì các bạn anh chị nhìn thấy được sau khi mà bà con và tất cả mọi người cũng đã nghỉ trưa ăn cơm trưa xong thì buổi chiều uh, mọi người lại tiếp tục nha các anh chị nhá Đấy, cái điểm trường uh, mầm non kìa không anh chị kìa đó đây thì bà con cũng đã sửa đến đến đoạn này rồi Ở phía trên này thì bà con đang bắt đầu à, đảo tiếp đổ tiếp buổi chiều hôm nay các anh chị nhá cũng gần gần xong rồi là cái à, nối vào cái điểm trường mầm non đấy là các ngon trai ở dưới là mọi người đang à, bắt đầu đảo xi si. là chở vật liệu còn các chị em phụ nữ trên này thì vừa lắp ghép cốt pha vừa trộn vừa đảo vừa xoa hầu chưa chưa chưa chưa à? không không không hầu chưa ừ, mấy anh này không mua rượu cho mấy cô nhỉ mấy chị đây rồi Cái gì mày này cho hỏi đây. Mua nhà ừ. có chị vô chơi cho bé hỏi ông không có. thiếu cốt pha này là mình buôn à, đổ buổi sáng này là mình phải dỡ nó chị nhá rất là dốc luôn Đấy, sáng nay bà con à, đổ lên đây rồi thiếu cốt pha là mình phải dỡ cái lúc sáng Đấy, lúc sáng ở đây thì dỡ xong và bà con đã lấp lấp bên cạnh rồi à, Thổi rất nhẹ nhàng thôi Mình dỡ xong mình lấp lấp nó vào này Đúng rồi, lấp lấp vào Đấy Đó mình đổ từ chỗ đấy Cho cái cây lá cây Con kéo kéo đất vào đây để lấp Lấy tiếp cốt pha để để Làm rất là dài mà Anh chị nhá hơn là 4 4 3 40 mét rồi đấy đó xuống buổi sáng buổi chiều mình lại tiếp tục mình hy vọng là đến cái đoạn cột điện kia đấy, ngày hôm nay về độ dày của bê tông thì các anh chị là yên tâm độ dày từ 10 đến 12 cm chị em phụ nữ làm hết hôm nay được cái là làm thì à, nhân lực đông hơn một chút do là cái à, vị trí nhà anh bên này là nghỉ hôm nay mình có thêm nhân lực để làm Để tự xoa tự làm đường của bà con còn những cái khó làm xoa giữ gìn nữa chiều thì chị em phụ nữ đã bắt đầu đổ từ đây xuống này thế này đấy, gần đến à, vị trí cái à, cột điện à, cột tre kia rồi đấy anh chị rất là nhanh luôn đường cua thì như một con rắn xe sỏi thì bắt đầu vừa lên xong thôi bây giờ mọi người là đang ở dưới là đảo tiếp cho chị em phụ nữ nghỉ một lúc thì cắt sỏi cho lên đến nơi ấy là những mông luôn luôn luôn tôi Đấy, hầu như toàn chị em phụ nữ tổ dây cộp luôn ấy. mà anh chị ạ <laughs> cái này mười mấy phân mà chị em đủ áp luôn dày sau này thì cái, cái đường này nó sẽ bền chắc hơn vâng là cái đường này đấy mình cũng chỉ thể làm được như này thôi các anh chị cũng thể làm được à, rộng to hơn nhiều các anh chị ở làm to để ô tô nó lên ấy, rất là khó đấy những con rắn dưới này thì uh, cố gắng mình đổi cột điện này thôi mà là còn uh, lại để có lẽ là mình cũng chưa rõ được ngày mai lại để có mọi người bà con trên này lại uh, dựng nhà giúp nhau nữa không biết là có người để đi làm nữa không anh chị ạ đấy. đấy điểm trường nhé trọng là mình, mình chuyển cắt sỏi đây nó mất rất là nhiều thời gian vị trí đận dưới kia mình lên đây xe máy là 6 7 phút mới được một chuyến xe mà nên là mình cũng không thể là làm làm nhanh được Đấy, vật liệu tập kết tại vị trí này, ừ, vị trí này luôn đây thì nó rất là nhanh luôn mình làm hiệu quả nhanh mình vận chuyển xa quá mất hàng này này

啊？啊？你没看见啊？还被撞到啊？被被撞。嗯。chiều à? à? ừ. nay để cố gắng là ừ, cũng đoạn với này cột điện này tốt nữa đâu nên để à, mấy mét nữa là ấy rồi tốt của con dốc kinh luôn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 do là cái cốt pha nó thiếu các anh chị ạ nên là mình phải dỡ cốt pha à, dỡ à, một chút cốt pha đây để lắp ghép ở dưới mà con chỗ đang đổ nhá các anh chị nhá thì cốt pha của mình nó chỉ à, mình làm à, trước là 50 mét thôi cốt pha ấy. nên làm quá 50 mét cái là nên là mình phải dỡ rồi đấy mà con làm sáng thì đầu các cháu đang đang ngồi chơi vòng dưới này tại là đang làm cái gần cái cột điện này đấy anh chị nhá đấy là cả ngày hôm nay do là cái đường nó vận chuyển vật liệu nó xa thôi nên là nó mới chậm này không không đổ được dài nếu liệu nó gần ngay vị trí thì ngày trăm mét là bình thường là con làm hy vọng là con đường này nó sẽ bền chắc lâu cho bà con 我这个是么？哎呀，真你。的，他这个，他他的是我脸。你这拍，他放都没得了。 tối này bà con vẫn à, chịu khó tích cực làm các anh chị nhé tại vì là 5 giờ kém rồi mình 5 giờ kém 10 Còn sáu mét đây đây, còn sáu mét đây là đến cột điện rồi đây còn vấn lượn đoạn nào cũng như là đoạn nào không có đoạn nào mỏng một chỗ mà còn dày đến 10, 10, 13 cm một cái ván nó, nó 13 mình, mình xẻ ván này này anh chị này dày cộp luôn nó chắc được cái con đường bền các con là cũng làm gần nhà cuối rồi chút nữa thôi vài phút nữa năm sáu phút nữa là là là đến đi cột điện đấy rồi còn vẫn đang tích cực để làm này Ờ, cắm nhất đây của ba chị ạ Không đơn giản đâu Nhưng mà mình sức ờ, uh, ờ, cẩn thận đây, cái cột điện đây Cột điện đây nha các anh chị nha, Mình đứng là vài mét nữa thôi Còn bao nhiêu bao nữa? Chắc uh, chục bao nữa Ờ, bao ờ, đến cuối cùng của các anh chị đi đang đang đứng này luôn ba cái mình đổ ở đây đúng không? đây là hết ờ, xong công việc ngày hôm nay cố gắng không mới mưa là là mình không làm đường đi không lên được luôn trơn mình tủ nước nắng này đổ ra chị em đổ ra đảo nốt đi à, chị em phụ nữ cho về luôn nếu mà ấy rồi là ấy. đây làm xong chở xong thì mọi người về luôn về lên trên đây mà nhờ các anh em ở trên đấy Điên đây nhỉ Đó. rộng vâng, ra thêm một chút Vườn dốc này để tránh nhau Cắt giấy đi, cắt giấy cho bà đi Kéo dài quá Đó, khó Đi lần đoạn cuối cùng này ngày hôm nay của anh chị nên đoạn mình nó và để mình bảo bà con là về nghỉ thôi mình về nấu cơm nhỉ cơm đấy. ta tự cầu ít còn người ta không có gì đâu cái này tán cũng tàu hưu thôi mà đó ta đi có một tán tán đổ không tại thì bà con cũng à, đã về à, gần hết nha các bác chị nhé vâng sớm con dê và con à, trên này có vài con dê con lợn nó húi nửa đêm nên là mình phải che chắn lại các bác chị nhé thì có lẽ là cái video của Giang ngày hôm nay cũng có lẽ là cũng xin được phép là quay ghi hình lại cái đoạn mình đã làm cho cô bác anh chị sau đó thì mình sẽ kết thúc cho quý bác trụ thành toàn thể mọi người được xem Đấy, chặng đường khá là dài lên trên kia tiếp tục ngày hôm sau mình lại cập nhật tình hình các anh chị toàn thể mọi người biết rồi độ con đường nhá là con đường trải dài như lụa lên tận đây cơ mà không anh chị có lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây thôi à, xin kính chúc các anh chị cùng toàn thể mọi người xem video vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn cho cuộc sống và đừng quên cho Giang một nút like cũng như là một nút đăng ký để ủng hộ kênh có thể là có thêm nhiều động lực để đi giúp những ờ, bản làng khó khăn và những hoàn cảnh khó khăn à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở những video tiếp theo